Zoom hôm nay à, cứ hàng tuần như thế thì chúng ta lại gặp nhau à, à, một lần nữa thì tôi xin gửi lời à, chúc mừng đến với tất cả các leader có mặt trong phòng Zoom à, trong cái ngày 14 tháng 2 là một cái ngày à, à, có rất là nhiều niềm vui à, cho tất cả chúng ta à, chúng ta đã nhận được những cái điều thật là thú vị đúng không ạ à, khi chúng ta là leader chúng ta xây dựng doanh nghiệp cho mình thì à, chắc chắn rằng chúng ta à, sẽ gặp những cái điều và gì à, những cái thử thách trong cái doanh nghiệp của mình nhưng chúng ta sẽ dành cái thời gian của mình cái kiến thức của mình cái à, và chúng ta tập trung cho nó vậy thì ở Crowan cũng thế à, ở đây à, Crowan à, mọi người đang tập trung cao độ để có thể mang lại những cái điều tuyệt vời nhất cho tất cả những leader ở đây xây dựng cái doanh nghiệp của mình và cái điều đầu tiên là tôi muốn chia sẻ với tất cả leader tại đây về cái chương trình promotions một cái chương trình promotion cực kỳ là hào hứng dành cho tất cả chúng ta và chúng ta đang nhận đây à, chúng ta đang nhận cái chương trình uh, à, promotion rất là rất là tuyệt vời từ Planet Science và Ờ, chắc chắn rằng trong cái quá trình này ờ, vì cái số lượng rất là nhiều thì chúng ta sẽ gặp một số cái vấn đề ờ, chúng ta hãy kiên để chúng ta sẽ nhận được tất cả những cái mà chúng ta đáng được nhận và bây giờ chúng ta sẽ à, lắng nghe một trong những ambassador chúng ta cùng chia sẻ à, về cái chương trình à, của công ty chúng ta hiện tại À, trong một cái quá trình xây dựng cái doanh nghiệp của mình chúng ta nhìn lại năm 2021 và chuẩn bị cho năm 2022 này chúng ta sẽ thấy rằng à, một cái sự à, phát triển cực kỳ là là mạnh mẽ của công ty à, cũng như tất cả những cái leader tại đây và bây giờ một leader một à, ambassador sẽ chia uh, chia sẻ cho tất cả chúng ta À, là một trong những leader à, rất là tuyệt vời đã giúp mọi người có thể đạt được những cái à, cấp bậc mình mong mong muốn à, đạt được à, ambassador đạt được president đạt được uh, director và bây giờ chúng ta cùng uh, lắng nghe cùng chào đón ambassador hay sao uh, ngài Magnus Larsens Yeah, dạ, xin chào xin chào uh, Ambassador Magnus. Yeah, dạ, tôi rất là hào hứng khi có mặt tại đây và tôi uh, sẽ chia sẻ một uh, một vài cái thông tin của công ty của chúng ta à, chúng ta cũng à, tôi sẽ chia sẻ cái slide đây ờ, cái điều đầu tiên là tôi muốn chia sẻ với tất cả các leader ở đây là gì là cái chương trình promotion Ờ, cực kỳ là tuyệt vời mà chúng ta đang sở hữu ừ, để một tí xíu tôi chia sẻ cái màn hình tất cả các trader cũng đã nhìn thấy rồi à, chỉ trong một hai ngày nay mà chúng ta à, đang nhận cái chương trình promotion đó mọi người thật là hào hứng đón nhận mọi người à, đang nói về Chrome à, một cái à, chương trình promotion cực mới dành cho tất cả thành viên tại Rawan cũng như tại Panassus Và bây giờ chúng ta sẽ được uh, à, CEO của Planet SIS sẽ chia sẻ uh, chi tiết hơn uh, về Planet SIS cho chúng ta. À, xin chào tất cả mọi người, tôi cảm thấy rất là vui, rất là hào hứng khi có mặt ở đây để chia sẻ chi tiết hơn về Planet Status cho mọi người. phải nói một điều là uh, cảm ơn cảm ơn cộng đồng Rawan đã giúp cho cộng đồng Renaissance đã có một cái bước tiến uh, cực kỳ mạnh như thế uh, chúng ta cùng nhau uh, để tạo ra một cái uh, một cái nền tảng cực kỳ là tuyệt vời phát triển ngoài sức tưởng tượng à, như tất cả các leader đã thấy chúng ta bắt đầu à, với cái game này là bắt đầu từ hồi tháng 11 và cho đến thời điểm hiện tại thì à, chúng ta đã à, đã hoàn thành và đã có được một số cái um, một cái số lượng thành viên cực kỳ là tuyệt vời tại đây Ờ, và ở đây à, chúng ta à, lại có thêm một cái à, mới à, bên cạnh cái IST đó là gì chúng ta có ISE nó cũng là một cái à, cái token của Planet Science Ờ, những người chơi sẽ dùng cái ASI ASI đó để uh, mua uh, trong khi mà họ uh, tham gia các cái trò chơi tại đây họ sẽ được sở hữu nó và chẳng bao lâu nữa uh, nhanh nhất là chúng ta sẽ uh, mua được những cái ASI đấy và khi chúng ta đang sở hữu cái IST thì khi chúng tôi um, uh, cho ra mắt cái ISE thì chúng ta có thể chuyển đổi chúng ta có thể mua chúng ta có thể mua bán nó để chúng ta sở hữu cái ISE và khi tất cả mọi người à, tham gia các trò chơi cùng à, sử dụng và sở hữu những cái à, IST cũng như là ISE thì cái token đó nó sẽ, sẽ tăng gia tăng cái giá trị của nó thì tất cả mọi người tại đây sẽ nhận được những cái à, giá trị tuyệt vời cũng như những cái landmark à, ở trong cái trò chơi Planet X um, và đối với ISE thì trong một cái trò chơi uh, chơi để kiếm tiền thì ở đây à, mọi người sẽ tham gia vào cái trò chơi đó à, ở cái hệ sinh thái của cái ISE này á, thì người ta có thể play to earn chơi để để nhận được nào Ờ, ở cái ờ, ISC này chúng ta sẽ thấy có gì nhỉ à, chúng ta sẽ sẽ sớm nhất thì chúng ta sẽ thấy là ISE được xuất hiện trong những trò chơi tại Buenos Aires à, mọi người đang sở hữu cái ROM thì cái ROM đó nó sẽ được làm gì à, làm việc và sau đó sẽ được chuyển đổi và nhận cái ISE, tại Planet AS. À, và chúng ta sẽ có nhiều cái bron hơn nữa nhưng mà chắc chắn rằng chúng ta sẽ cần thêm một chút thời gian à, tất cả chúng ta đang chỉ là bắt đầu à, chúng ta à, chỉ là một hai ngày đầu tiên vậy thì chắc chắn rằng à, một trong hai tuần tới nữa thì chúng ta sẽ à, đón nhận cái ISE và khi chúng ta à, có chúng chúng tôi à, ra mắt cái ISE thì tất cả mọi người đều có thể giao dịch với ISE có thể sở hữu à, trong cái trò chơi của mình Ờ, để có được thêm nhiều kiến thức về về nó à, về IST về cái cách chuyển đổi về cái cách vận hành sử dụng mua hoặc là bán thì à, à, chúng tôi cũng à, chúng tôi sẽ à, cung cấp thông tin cho tất cả mọi người chúng ta sẽ được cập nhật để chúng ta hiểu rõ hơn để chúng ta có thể sử dụng à, đó là một số cái thông tin mới mà tôi muốn chia sẻ với tất cả các teacher tại đây và uh, tôi muốn chia sẻ thêm một chút về cái cargo drop về cái chương trình promotions của Planet Science À, tôi ờ, muốn chia sẻ là một lần nữa cái cách mà tất cả mọi người mong muốn sở hữu được drone à, chúng à, tất cả mọi người đăng nhập vào cái tài khoản cao của mình à, mua cái voucher và sau đó thì chúng ta dùng cái voucher đó chúng ta dán vào à, tài khoản Planet Sales 50,000 kind of tức là um, sau khi mà tất cả mọi người đã sở hữu được ROM thì mọi người sẽ uh, thấy được là ROM um, thu lượng rác và sau đó là um, tiến tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy được là chúng tôi đang làm gì sẽ hướng dẫn mọi người cái những cái bước tiếp theo và ở đây là chúng tôi chỉ là đang bắt đầu thì chắc chắn rằng cái trò chơi chúng ta sẽ à, à, có nhiều cái bước tiến bộ nữa và mọi người sẽ tham gia vào và mọi người có thể sử dụng được cái blockchain đó mọi người sẽ quen với cái việc sử dụng blockchain và uh, play to earn tại đây và tất cả mọi người sẽ được à, cập nhật thông tin để biết cách mà sở hữu hay là à, vận hành nó những cái token tại đây à, chính vì cái sự hào hứng của tất cả mọi người tại cộng đồng Rawan, uh, chúng tôi sẽ có một cái cái chương một cái chương trình gọi là cái promotion tiếp theo để dành cho tất cả những thành viên tại đây à, chúng tôi không thể à, ước tính được cái sự hào hứng của mọi người đến như thế tất cả mọi người là những người tiên phong à, trong cái quá trình này thì chắc chắn sẽ nhận được một cái phần thưởng từ một cái món quà từ chúng tôi à, và tôi muốn chia sẻ một điều là cái à, cái lợi nhuận à, lợi nhuận gì mà chúng ta có thể nhận được từ cái quá trình này à, từ cái dự án này à, thành công rực rỡ là chính nhờ vào tất cả thành viên tại cộng đồng Rawan đã tham gia à, với một cái số lượng phát triển cực kỳ nhanh như thế với một cái à, cộng đồng của à, của token đó chúng ta có được cái số lượng người cực phát triển cực nhanh cực lớn như thế thì đó là cái lý do mà nó giúp cho cái dự án của chúng ta thành công tại đây chính nhờ cái cộng đồng đó à, cái cộng đồng của chúng ta dạ, phát triển cực nhanh và sở hữu được cái lượng IST đó cực lớn thế là sẽ giúp cho cái à, token của chúng ta nó sẽ nâng cao cái giá trị của nó rất là nhanh nó sẽ gia tăng được cái cái số lượng người thành viên cái số lượng người sử dụng cái số lượng người sở hữu thì nó sẽ giúp cho cái giá trị của nó à, gia tăng càng nhanh một cái tốc độ phát triển như thế như hiện nay và trong tương lai như thế thì chắc chắn rằng cái à, cái dự án của chúng ta nó sẽ là đạt được những cái kết quả ngoài mong đợi và um, sau cái cộng sau chúng ta những người trong cộng đồng rau quan thì sau đó mọi người bên ngoài họ cũng có thể là gì biết đến và họ cũng có thể sở hữu nhưng chắc chắn rằng à, chúng ta là những người trong cộng đồng rau quan là những người tiên phong chúng ta sở hữu trước chúng ta nhận được tất cả những cái quyền lợi tại đây giờ chúng ta xem là cái cái cái thu gom đó nó làm như thế nào và nó mang lại điều gì à, đối với Front thì Front làm gì? Ron sẽ đi thu gom tất cả những cái chất thải đó gọi là loose waste và à, sau đó thì là gì là nhận cái waste đó đi gom và sau đó là clean waste và sau đó là chúng ta sẽ à, trao đổi lại trao đổi nhận được những cái phần thưởng từ đây à, khi chúng ta IC là cái token à, tất cả chúng ta à, sở hữu ROM và chúng ta um, bởi vậy chúng ta nhận được càng nhiều cái ISE à, trong tương lai thì à, tất cả mọi người à, ở Planet Science có thể đến đây à, chơi và nhận được cái giá trị từ đây đăng ghi âm để ghi để ghi để mà là các bạn đang để vào ghi âm làm bất tận đoạn những liên tục làm đối với gì cái buổi quan trọng ghi âm này thì là ra học cái bài công an liên tục ba lần và ông tới được rồi để anh ghi âm anh gửi lên YouTube mọi người chứ nhá ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều cái trò chơi và nó ừ, có nhiều cái loại hình khác nhau ờ, có thể dành cho những người ờ, mới À, với những cái cấp độ thấp hoặc là dành cho những chuyên gia à, người ta đã chơi người ta đã chuyên nghiệp tại đây người ta sở hữu dạ, được những càng nhiều dạ, cái cái cái cái cái cái đồng tiền điện tử đó à, à, tất cả chúng tôi chúng tôi đang làm hết sức mình để giúp cho tất cả mọi người đều có thể chơi được cái người mới cũng có thể chơi được cái người à, có kinh nghiệm rồi cũng có thể chơi được dùng cho nó thân thiện với tất cả mọi người và bên cạnh đó à, đây là một cái trò chơi một cái dự án à, trò chơi và mang lại lợi nhuận cho người chơi à, bên cạnh đó chúng ta cùng nhau à, làm tạo được một cái thế giới ở ngoài kia một cái thế giới xanh hơn đẹp hơn À, cùng đóng góp để tạo cho cái thế giới chúng ta ngày một đẹp hơn thì vì tất cả những cái lý do đó thì vì tất cả những cái à, à, kế hoạch để mà chúng ta đạt được cái kết quả như thế thì chúng ta cùng nhau làm việc à, chúng ta à, là những cái người chúng tôi là những người tạo nên và tất cả những thành viên tại đây là những người tham gia trong cái trò chơi cũng cùng và cùng nhau à, à chơi để kiếm lợi nhuận và cùng nhau à, góp phần xây dựng nên cái thế giới của chúng ta ngày một đẹp hơn ờ, đó là lý do mà chúng ta là gọi là gì đây là cái dự án chúng ta cùng nhau cùng nhau làm và cùng nhau nhận được cái kết quả đó à, và tiếp uh, và sớm nhất thì chúng tôi sẽ à, cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn à, để mọi người có thể à, à, nắm rõ hơn về điều này và sau đó thì à, chúng tôi sẽ à, cho ra ngoài thị trường và vâng. 190 triệu à, chúng tôi sẽ có thêm 190 triệu cái fix à, chúng ta sẽ cung cấp thêm 190 triệu fix cho thị trường nhìn thấy đó à, chúng tôi đang làm à, cực lực ngày đêm để làm gì và chúng ta sẽ trở thành là một trong những cái à, à, dự án à, đang từng bước từng bước phát triển để trở thành là một trong những cái à, dự án cái chương trình à, blockchain game blockchain à, tuyệt vời nhất và chúng ta sẽ cho ra những cái cái cái à, cái cái cái máy để có thể là là play to earn bên cạnh đó à, trong tương lai gần nhất à, chúng tôi đang à, làm việc chăm chỉ để à, cải thiện để mọi mọi ờ, mọi người có thể là gì à, đến với Planas cảm thấy nó thân thiện chúng tôi đang làm nó tốt nhất và luôn luôn nhận những cái feedback từ cộng đồng để làm sao để cải thiện cho nó ngày một tốt hơn À, tôi rất là vui khi có mặt tại đây để chia sẻ một số cái thông tin từ Planas đến với à, à, các leader tại Prawan ở đây và à, cảm ơn cảm ơn rất là nhiều à, chúc mọi người sẽ có một những thời gian thật là tuyệt vời và đến với Planet sẽ cảm thấy rất là vui cảm thấy rất là hài lòng với Planet IS và chúng ta đang tiến đến uh, Planet AX là một trong những cái uh, game uh, lớn nhất ở trên toàn cầu này có thể play to earn và đây là cái nơi mà chúng ta có thể kiếm kiếm tiền không giới hạn à, trong vòng à, um, 6 tháng thôi mà chúng đến chúng ta sở hữu Planet Science chúng ta có được Planet Science à, chúng ta sở hữu được Pix rồi chúng ta sở hữu được IST rồi bây giờ chúng ta có gì ạ à? chúng ta là sở hữu ron à, là một cái để chúng ta có được cái lợi nhuận từ đây và tiếp theo nữa thì chúng ta lại sở hữu cái ai ISE thật là tuyệt vời với Planet Science Mm-hmm. thật là tuyệt vời một cái dự án phát triển cực kỳ mạnh cực kỳ nhanh như thế à, nhờ à, đội ngũ của Plan SAS và bên cạnh đó là nhờ cộng đồng rau quan à, chúng ta đã phát triển cực kỳ tuyệt vời như thế à, Withrom là giúp cho tất cả mọi người tại cộng đồng Planet cũng như là ở cộng đồng Rawan có thể có được cái nguồn thu nhập từ đây ISE là một cái token nhưng mà nó cũng có thể nói là gì đó là uh, đó là thêm một cái token khác thôi chứ nó cũng làm của, của công ty chúng ta cung cấp để chúng ta có thể sử dụng trong cái trò chơi này và một lần nữa tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người cái uh, uh, cái cái chương trình promotions uh, có 102 của Planet IS và chúng ta có thể mua cái cargo drops này với giá 199 euro và chúng ta mua bằng Bitcoin hoặc là Ethereum hoặc là tài khoản ngân hàng của một số quốc gia à, và chúng ta luôn luôn uh, nhớ cái điều này chúng ta cần phải có ở trong cái phí của mình là 25 cái AST nhưng cả nhà mình hãy yên tâm một điều là gì sau khi sau đó thì uh, chúng ta được nhận lại cái 25 AST, AST đó ở trong ví của mình và tôi tin rằng à, với cái chương trình này à, tại vì khi mà tất cả mọi người sở hữu cái à, cargo drop thì lại nhận được 150 điểm à, để chúng ta lên cấp nữa như vậy thì tôi tin chắc rằng tất cả mọi người sẽ à, lên cấp nhanh chóng chính nhờ vào cái à, chương trình khuyến mại Planet Air này vậy thì chúng ta hãy à, bảo đảm rằng tất cả mọi người trong đội nhóm của chúng ta hiểu được à, rõ cái giá trị của à, cargo props và sau đó thì chúng ta giúp cho mọi người sở hữu để cùng à, nhận được cái giá trị tại đây à, bởi vì sao bởi vì chúng ta đang nhận được cái chương trình là gì 50 phần trăm được lên cấp và ở đây chúng ta sở hữu cargo drop thì chúng ta lại được cái 150 điểm đó nữa vậy thì chắc chắn rằng tất cả mọi người trong cái đội nhóm của mình sở hữu và được à, à, lên cấp trong cái đợt này và một lần nữa tôi muốn à, à, chia sẻ một lại một lần nữa với tất cả nhà mình hãy à, hãy vào trong cái à, ID của mình hàng ngày đừng bao giờ quên để chúng ta nhận được cái à, cái điểm LP đó và hôm nay với cái gói cargo drop này chúng ta lại được nhận cái điểm LP đó nữa và hãy nhớ rằng là gì cái điểm LP đó nó sẽ mang lại một cái điều cực kỳ là hào hứng cho tất cả mọi người mọi người không nhớ hãy vào đó nghe lại cái video clip mà chúng chúng ta được lắng nghe trong cái lần vừa lần trước đó à, chẳng rất là sớm chúng ta sẽ nhận được những cái thông tin cực kỳ tuyệt vời về cái à, điểm trung thành này cả nhà nhé và ở đây thì à, tôi muốn uh, chia sẻ thêm một chút nữa với tất cả các leader tại đây ở đây tất cả các leader đang xây dựng cho uh, mình một cái doanh nghiệp và ở đây chúng ta dựa trên đâu dựa trên nền tảng của đám đông thì đây là một cái nơi à, chúng ta nhận được cái giá trị lớn nhất nhanh nhất chính nhờ vào cái đám đông đó ở Ground à, tất cả các leader đã xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp cực kỳ là tuyệt vời rồi ở đó à, đã sở hữu được cái điểm trung thành vân vân và bên cạnh đó ngay thời điểm này ngay bây giờ chúng ta đã may mắn cực kỳ may mắn chúng ta sở hữu được một cái sản phẩm của một cái đối tác của Ground đó là Planet Science và đây là một cái cơ hội nữa một cái cơ hội thứ hai cho cái cộng đồng rau quanh à, khi mà chúng ta xây dựng cái đội nhóm của mình chúng ta xây dựng cái doanh nghiệp của mình ở đây và chúng ta à, may mắn có được sở hữu được Planet Science nữa cùng mang lại giúp cho chúng ta nhận được những cái giá trị tuyệt vời nhất ở tại Rau Quang. đến với uh, à, ground chúng ta xây dựng cái doanh nghiệp của mình dựa trên cái ground đám đông đó nhưng mà chúng ta lại nhận được chúng ta có được rất là nhiều cái cơ hội chứ không phải là một chúng ta có rất là nhiều cái nguồn lợi tại đây chứ không phải chỉ duy nhất mà thôi vậy thì à, ngay thời điểm này ngay bây giờ à, chúng ta hãy à, tập trung tối đa cho cái sự nghiệp của mình cho đội nhóm của mình à, để mọi người có thể nhận được cái giá trị đó và không có ai mà bỏ qua nó à, rất là cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một cái à, à, buổi tối thật là vui trang cảm ơn cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã lắng nghe buổi tối hôm nay à, trang xin trả lại phòng zoom cho biết cấp like ạ à. dạ yeah. vâng rất là tuyệt vời chúng ta hãy cùng nhau comment số 9 để chúng ta cảm ơn lãnh đạo Ngọc Trang đi ạ à.